Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thị Thanh Trà đang rơi vào thế kẹp giữa ông Tổng và ông Thủ Ba cha sẽ theo ai? Phạm Thị Minh Trà sinh vào ngày 21 tháng 1 năm 1964 Quê quán ở xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, Nghệ An Ba cha hiện là Ủy ban, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Ba cha được cho là phụ nữ đầy quyền lực khi bà đang là bí thư tỉnh ủy Yên Bái. Vụ nổ súng tại Yên Bái là một vụ nổ súng giết người diễn ra ngay ngày 18 tháng 8 năm 2016 tại trụ sở tỉnh ủy Yên Bái ở thành phố Yên Bái. Kết quả là bí thư tỉnh Yên Bái Phạm Duy Cường và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Yên Bái Ngô Ngọc Tuấn chết tại chỗ. Lúc đó bà Nguyễn Thị Thanh Trà đang là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Đây là hình ảnh bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Sau cái chết của hai nhân vật trên, bà Nguyễn Thị Thanh Trà sau đó chiếm ghế hai người này. Cụ thể, vào ngày 14 tháng 9 năm 2016, bà Trà thừa hưởng chiếc ghế Bí thư Yên Bái do ông Phạm Duy Cường để lại. Và sau đó là bà chiếm nốt chiếc ghế Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái vào ngày 2 tháng 7 năm 2017. Ngoài ra, bà Phạm Thị Thanh Trà còn là chị ruột của ông Phạm Sĩ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái lúc đó. Lúc ông Quý có bà chị làm bí thư tỉnh che chở, ông này vốn nổi tiếng có biệt phủ khủng, trị giá hàng trăm tỷ đồng, không biết xây bằng nguồn tiền từ đâu mà có. Mà cho đến bây giờ, cái lò của ông Nguyễn Phú Trọng cũng không dám động tới. Tháng 9 năm 2016, bà Phạm Thị Thanh Trà khi đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái ký quyết định bổ nhiệm em trai đang là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường trở thành Giám đốc của sở này sau đó mấy ngày là bà lên bí thư. Từ sau vụ án đẫm máu ấy, bà Phạm Thị Thanh Trà tiến về Trung ương. Hiện nay bà Trà kiêm nhiệm hai chức vụ tại Trung ương. Bà vừa là Phó trưởng ban tổ chức Trung ương, vừa là Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Như vậy, bà Nguyễn Thị Thanh Trà đang đứng hai chân, một chân bên ban bí thư và một chân bên chính phủ lên hình ảnh ông Tổng Nguyễn Phú Trọng. Trong tình hình, ông Tổng đang cho vụ Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu bùng cháy để nhắm vào trách nhiệm của người đứng đầu chính phủ, thì bà Trà lại đang đứng hai bên mà mỗi bên đang ngày càng mâu thuẫn của bên kia. Người ta đánh giá nếu ông Tổng khoét sâu vào vụ án, ai sẽ phải chịu trách nhiệm ở trên thì không khéo người đứng đầu ban bí thư và người đứng đầu chính phủ lại xảy ra mâu thuẫn. Khi ấy bà Phạm Thị Thanh Trà không biết sẽ đứng về bên nào. Tại Ban Bí Thư thuộc lãnh địa của ông Trọng, bà Phạm Thị Thanh Trà là phó cho bà Trương Thị Mai. Như vậy, hầu hết các triển khai từ Tổng Bí Thư xuống Ban Tổ chức Trung ương để sắp xếp nhân sự trong đảng, bà Phạm Thị Thanh Trà phải thực hiện. Và trở về bên chính phủ, bà Phạm Thị Thanh Trà lại là người đứng đầu của Bộ Nội vụ. Tại chính phủ, bên bà Trà còn có Thủ tướng. Vậy nếu hai bên xảy ra mâu thuẫn thì bà Trà sẽ đứng về bên nào? Đây chính là câu hỏi đang được dư luận đặt ra vì nó cũng rất khó trả lời. Hiện giờ, Ban tổ chức tỉnh ủy đã tách khỏi Sở Nội vụ, vậy nên ở Trung ương, Ban tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ cũng đang tách nhau và có khả năng đối đầu nhau trong tương lai gần. Tùy thuộc vào việc ông Tổng có mạnh tay vinh chính phủ để làm ông Thủ tướng mất điểm vào nhiệm kỳ sau hay không, nhằm tạo điều kiện cho ông Chủ tịch Quốc hội tiến lên chiếc ghế Tổng Bí Thư. Theo một số nhà đánh giá cho biết, có khả năng bà Phạm Thị Thanh Trà sẽ theo phe ông Tổng, bởi bà Trà là thế lực chính trị Nghệ An thuộc nhóm lợi ích của ông Chủ tịch Quốc hội. Mà ông Chủ tịch Quốc hội thì lại là phe của ông Tổng. Cũng có người cho rằng cách chiếm quyền lực của bà Trà tại Yên Bái có nhuộm màu bàn tay đen, khá giống với thượng tầng chính trị họ chơi với nhau. Ông Tổng từng ngồi vào chiếc ghế của ông Trần Đại Quang khi ông Quang bị chết đột ngột bí hiểm. Không biết đấy là trùng hợp ngẫu nhiên hay bởi cách làm chính trị của một nhóm nó vẫn xảy ra theo đúng quy trình như vậy. Có lẽ đó là lời bản đi quá xa. Giờ câu hỏi là bà Cha sẽ theo ai nếu ông Tổng và ông Thủ căng thẳng với nhau? Chỉ có chờ quan sát mới người có thể biết được và lại công bố cho người dân. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bùi Thanh Sơn đang nín thở đợi kết quả điều tra ra sao Liệu ông Sơn có thoát hay chưa tới lượt Vụ chuyến bay giải cứu xảy ra từ đầu tháng 9 năm 2020 cho đến cuối năm 2021 là thời gian Việt Nam Airlines và các hãng bay khác tổ chức nhiều đợt bay giải cứu để trục lợi. Mà khi bay giải cứu là lúc Cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao Việt Nam tiến hành nhận hối lộ tiếp tay với trò lừa dối khách hàng, lừa dối kiều bào đang gặp vô vàn khó khăn. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao khi bắt đầu xảy ra tiêu cực là ông Phạm Bình Minh. Tuy nhiên, từ ngày 8 tháng 4 năm 2021 thì người đứng đầu Bộ Ngoại giao lại là ông Bùi Thanh Sơn. Trong khi đó, tiêu cực diễn ra gần hết đến năm 2021 mới phát hiện. Như vậy, vụ đưa nhận hối lộ tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao phải có trách nhiệm liên đới của ông Bùi Thanh Sơn chứ không chỉ riêng ông Phạm Bình Minh. Tuy vậy, cho đến bây giờ, tên tuổi ông Bùi Thanh Sơn vẫn chưa được sướng lên. Đấy là câu hỏi mà người dân đang thắc mắc. Đây là hình ảnh ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam. Lẽ ra cả hai ông Phạm Bình Minh và Bùi Thanh Sơn phải chịu trách nhiệm. Đằng này, ông Nguyễn Phú Trọng đang chú tâm nhắm vào ông Phạm Bình Minh để triệt hạ. Đã có kết luận sai phạm của ông Phạm Bình Minh nhất là đến lúc nào công bố công khai mà thôi. Như những bản tin trước đây, tờ Thời báo chấm đã cho biết lý do tại sao ông Tổng lại nhắm vào Phạm Bình Minh dữ dội đến như vậy. Nguyên nhân là phương Bắc không muốn con trai ông Nguyễn Cơ Thạch vào trong tứ trụ. Đó là nhiệm vụ của ông Tổng và ông Tổng phải ưu tiên vấn đề này trước đã. Còn vấn đề tiêu cực của Bùi Thanh Sơn, ông Tổng cho là nhỏ, chưa đề cập tới. Không nhắc đến sai phạm của Bùi Thanh Sơn không có nghĩa là ông Tổng sẽ bỏ qua. Có thể đợi đến khi ngọn lửa mang tên chuyến bay giải cứu bùng cháy và lan rộng như Việt Á hiện nay thì thế nào cũng cháy đến nhà Bùi Thanh Sơn. Cho nên mỗi khi có tin bắt bớ, có tin Bộ Chính trị nhóm họp thì ông Bùi Thanh Sơn dường như khó mà bình chân như vậy. Vào ngày 27 tháng 1 năm 2022, ông Bùi Thanh Sơn đã ra quyết định đình chỉ công tác với 4 quan chức thuộc Cục lãnh sự bao gồm Cục trưởng Nguyễn Thị Hương Lan, Phó Cục trưởng Đỗ Hoàng Tùng, Tránh Văn phòng Cục Lê Tuấn Anh và Phó trưởng phòng Bảo hộ Công dân Lưu Tuấn Dũng. Ông Bùi Thanh Sơn cách chức những người này là do áp lực từ Bộ Công an, chứ không phải ông Bùi Thanh Sơn tự tay trừng phạt thuộc hạ của mình vì đã làm sai trái. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh bị ông Tổng nhắm đến mà ông Bùi Thanh Sơn chưa bị nhắc tên là câu hỏi rất lớn. Nếu không có Bộ Công an vào cuộc để điều tra thì chắc chắn những quan chức trên sẽ bình chân như vậy như không có chuyện gì xảy ra. Được biết Tô Lâm cùng với ông Tổng gây áp lực và buộc Bộ Công an trực chờ ông Bùi Thanh Sơn vừa ký quyết định đình chỉ là bắt ngay trong ngày để tránh xảy ra trường hợp thông đồng khai nhận giữa người chưa bị lộ và những người bị lộ trong Bộ Ngoại giao. Hành động bắt gấp gáp cho thấy Bộ Công an không tin phần còn lại của Bộ Ngoại giao là trong sạch. Hiện nay số phận ông Bùi Thanh Sơn phụ thuộc rất lớn vào lời khai của những người bị bắt. Vụ án mới bắt đầu mở rộng, chưa thể chắc chắn ông Bùi Thanh Sơn sẽ thoát. Cần phải có thời gian để quan sát xem vụ án sẽ mở rộng và lan ra tới đâu. Cũng như vụ án Việt Á kiếm tới 4.000 tỷ vụ án bay giải cứu cũng kiếm 4.000 tỷ từ 2.000 chuyến bay. Không thể nói vụ án chuyến bay giải cứu nhẹ hơn được. Vì vụ án này được tiến hành xử lý sau nên nó chưa lở loét, lan rộng như vụ Việt Á trong cả nước. Đến hình ảnh liệu ông Nguyễn Phú Trọng có xử Bùi Thanh Sơn hay không? Đó là câu hỏi mà nhiều người đang đặt ra. Có người thì cho rằng có thể vụ chuyến bay giải cứu sẽ liên quan đến nhiều bộ, ban ngành hơn cả vụ Việt Á. Đấy là điều báo không tốt cho các cơ quan khác, đặc biệt là Bộ Giao thông Vận tải và Văn phòng của Chính phủ. Việc ông Tổng nhắm vào Phạm Bình Minh mà chưa chú ý đến Bùi Thanh Sơn thì có ý kiến cho rằng ông Bùi Thanh Sơn chưa tới lượt, chứ không phải là ông thoát được. Sự thực ra sao thì cơ quan điều tra trong thời gian tới sẽ tiếp tục công bố những thông tin mới.